Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy à, đăng ký kênh nha các bạn Để à, cập nhật những à, video về hoa Tết ha Thì hôm nay là như tiêu đề á, thì mình vẫn làm về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ Cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình ha Thì hôm nay thì sẽ trả lời cho một bạn tên là Tài Trí Thì bạn này có hỏi mình á là anh ơi cho em hỏi là dạng thọ của em là nay là nó đã 20 ngày rồi nhưng mà nó bị héo và nó từ từ chết luôn nó hoặc là bạn có là dài cây là nó bị héo cũng như là nó bị cong và ngay chỗ cái gốc của nó là là nó bị thối nó thì bạn này có hỏi mình là cái nguyên nhân là gì cũng như là cái cách khắc phục nó thì nhờ mình là tư vấn nha các bạn thì hôm nay thì mình sẽ là là một cái video cũng cơ bản ha là chi tiết ha để cho các bạn cùng tham khảo ha thì đối với những cái bạn mới thì các bạn cũng không có biết cái tình trạng này đâu đó thì bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung nha rồi thì ờ, trước khi mình vào cái nội dung á, mình ờ, chia sẻ cho các bạn là cái cách phòng bệnh ờ, thối gốc cũng như là lỡ cổ rễ ở trên cây dạng thọ thì mình sẽ nói về là cái nguyên nhân chính của nó ha mà nó dẫn đến là cái cây của mình mà nó bị thối gốc thì cái nguyên nhân các bạn là nó gồm là hai cái nguyên nhân cái nguyên nhân thứ nhất á, là do ảnh hưởng là từ giá thể cái giá thể của mình là nó đã bị nhiễm khuẩn rồi và mình sẽ không có xịt phòng ở cái giai đoạn mà ra chậu á thành ra là nó sẽ bị lỡ cổ rễ nha mọi người ha mình ví dụ ha thì cái giá thể của mình là gồm là tro đen nè cũng như là sơ dừa nè phân chuồng nè rồi voi và lân nè và trico đạt ma nè nó thì đó là những cái giá thể để mình à, trộn mình ủ để mình ra chậu nha mọi người và mọi người không có xử lý đúng như vậy ví dụ như là tro đen nè rồi phân chuồng nè thì phân chuồng là đặc biệt là nó phải là quay một mà tro đen là nó phải được là xử lý và thậm chí là cả cái ờ, sơ dừa đó là mình phải xử lý đi là cái độ chát thì nó mới được là đúng nha mọi người ha thì mọi người là phải đúng cái quy chuẩn của nó thì nó mới là hợp lệ và cái nguyên nhân thứ hai mà nó dẫn đến là thối rễ các bạn là do là mình đi phân sai mình đi phân những cái dòng phân mà đạm cao mình ví dụ như là 30 10 10 nè rồi thằng ure nè cái thằng 30 10 10 các bạn thì mình tưới nó vẫn được nhưng mà với cái liều lượng rất là mỏng 100 gram của nó là mình phải pha cho nó là 20 lít nước thì mình tưới nó mới là được nha mọi người chứ mọi người không biết mà mọi người à, à, tưới nó chỉ có là 10 lít nước thôi nó thì nó rất là đậm luôn và thậm chí á, mà các bạn đã pha đúng cái liều lượng đó rồi mà các bạn tưới nó quá nhặt ngày ví dụ như là cái thời gian mà mình cách ly để mình tưới cho nó là một tuần đi thì các bạn mới có 3 ngày là các bạn đã tưới nữa rồi thành ra cái lượng phân nó còn rất là đậm và nó dẫn đến là cái cây của mình là nó bị thối gốc cũng như là lỡ cổ rễ nha mọi người thì đó là cái nguyên nhân nha mọi người ha còn những cái nguyên nhân khác nữa thì do có có thể là do ảnh hưởng đó là từ những cái thời tiết nó ví dụ như là mình bị gặp mình gặp nước nhiều đó thì nó cũng là bị thối cũng như là lỡ cổ rễ nha mọi người nó rồi thì khi mà cái cây dạng thọ của mình các bạn mà nó đã bị ờ, thối gốc cũng như là lỡ cổ rễ như vậy đó thì là các bạn là nên là nhổ bỏ ha chứ mà các bạn là không nên là liên tiếc thì nếu như mà các bạn không nhổ bỏ là nó sẽ ảnh hưởng đến với những cái cây dạng thọ khác mà chưa bị nhiễm bệnh nha các bạn ha còn riêng về cái ờ, bệnh này á, là mình sẽ không có cứu được nha các bạn thì bạn nào mà cứu được thì mình cũng kêu là sư phụ luôn nha tại vì trước giờ á, là mình thấy á, là những anh mà trồng bông dạng thọ đó mà gặp cái tình trạng này là người ta hay nhổ bỏ thôi nó chứ không có trị được nha các bạn ha mà mình sẽ phòng được nha các bạn thì cái cách phòng là như thế này mình sẽ à, xịt những cái mà dòng thuốc mà à, phòng bệnh lỡ cổ rễ như ví dụ như là ridomin nè rồi aliot nè rồi cariotop à, nè nó nhưng mà mình sẽ chia sẻ lại cho bạn về cái quá trình ha ví dụ như ở đây là mình đang trồng là cái giống là 06 của Mekong rồng vàng là cái ngày gieo của nó là ngày 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn đó thì khi mà mình gieo như vậy đó thì tầm đâu khoảng đâu là 12 cho đến là 15 ngày tuổi đó thì mình sẽ tiến hành là mình đem nó ra chậu từ từ cho đến là 18 ngày tuổi nhưng mà trước khi mà mình à, đem nó ra chậu các bạn thì các bạn là nên xịt phòng cho nó một cử thuốc là phòng bệnh lỡ cổ rễ ha như ở đây là mình sẽ xịt cái à, à, dòng thuốc là dạng cớm nha các bạn Aliot ha 800 WG nó thì nó là dạng cớm nha các bạn thì bạn xịt trên cái dòng thuốc này á nó là cái dòng thuốc mát nha các bạn ha bạn có thể là xịt ờ, phòng bệnh lỡ cổ rễ cho cây ờ, ờ, dạng thọ ban mai luôn ha còn đối với hàng ridomin á thì các bạn là không nên xịt trên hàng ban mai mà các bạn có thể là xịt được ở trên cái qua dạng thọ thường của mình nha các bạn đó thì đó là cái loại thuốc mà mình phòng bệnh nha các bạn ha thì hiện tại các bạn thì cái gói thuốc này thì nó cũng rất là rẻ thôi chứ nó không có mắc nữa thì nó là tầm là đâu là 50 ngàn nha các bạn ha và cái gói của nó là 100 gram nó nó là dạng cớm nha các bạn cái hiệu của nó là Alias là 800 VWG nó nó là dạng cớm nó rất là mát luôn nó còn những cái dạng mà EC thì các bạn sẽ né ra nha các bạn ha và cái thời gian mà khi mà chúng ta xịt ờ, phòng trên cái ờ, cây dạng thọ của của chúng ta đó thì ờ, chúng ta sẽ cách nhau là khoảng đâu là 14 ngày nha các bạn thì cái, cái gói thuốc này các bạn thì nó rất là hay luôn nha các bạn ha là nó là phòng trừ nấm bệnh nè và nó lưu dẫn luôn nha các bạn lưu dẫn là hai chiều luôn thông thường á, là cái loại thuốc này là nó sử dụng trên các mà loại cây ăn trái luôn á thì trước đó thì mình có chia sẻ cho các bạn một số uh, uh, cách mà trồng bầu bí á, mình cũng hay chia sẻ lắm nó trị được là trái của mình mà nó bị xì mũ luôn á các các bạn nó và thậm chí là các bạn là sử dụng trên bông dạng thọ này nó rất là ok luôn còn về cái cách sử dụng các bạn thì ờ, bạn sử dụng là 40g ha cho bình là 16 lít nước nha các bạn ha còn 50g thì các bạn có thể là pha cho nó là 20 lít nước và gói của nó là 100g thì các bạn có thể là sử dụng là được hai lần ha nó và các bạn là nên xịt cho nó vào cái à, buổi uh, chiều mát thì nó rất là ok luôn hoặc là lúc buổi sáng cũng vẫn được nha các bạn ha và mình lưu ý cho các bạn đối với cái gói thuốc này ha cái gói thuốc là Aliot này á, là mình sẽ không pha chung được bất cứ cái loại thuốc nào khác ví dụ như là bạn tính là xịt sâu luôn phải không mà bạn pha chung cái thằng Aliot này á, là thằng Aliot này này này nó sẽ bị mất tác dụng liền nó các bạn lưu ý ha các bạn không có pha chung được được cái gì hết á mà các bạn là phải xịt độc nhất một mình nó thôi thì nó là mới là hợp lệ nha các bạn và bạn sẽ à, xịt phòng cho nó ờ, khi mà những cái cây dạng thọ của mình á, mà nó chưa bị lỡ cổ rễ đó thì các bạn xịt phòng đi nó sẽ phòng bệnh được nha các bạn ha nó thì hôm nay là mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn về cái bệnh là thối gốc cũng như là lỡ cổ rễ trên cái cây dạng thọ ha thì bạn nào mà thấy hay thì hãy à, đăng ký kênh của mình còn bạn nào mà muốn tìm hiểu nó sâu hơn này nọ đó thì các bạn có thể vào cái phần là danh sách phát của mình đó nó có ở trong cái phần kênh của mình các bạn thì các bạn vào các bạn xem ha thì nó cũng ờ, đầy đủ lắm tại vì mình kênh của mình là hiện tại bây giờ là mình ờ, đang là trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình thì năm nay thì mình chỉ trồng có vài chậu thôi à mình trồng có không tép thôi à để chủ yếu là mình quay và mình chia sẻ cho các bạn thôi chứ ờ, mình không có trồng nha các bạn ha lý do là do dịch bệnh tại vì mình cũng không muốn kiểu như là mình ra ngoài bán là ảnh hưởng từ dịch bệnh đó mình thấy dịch bệnh giờ căng lắm nó thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ rồi thì bạn nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để kênh mình phát triển nha các bạn rồi thì mình xin được ờ, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ờ, video ờ, kế tiếp của mình ha